các bạn đây giao đến máy cường linh đây chúng tôi đã bàn giao máy xới đất chạy dầu trâu vàng ở ừ, à, phú bình thái nguyên đó thì là chúng ta gặt xong này máy gặt gặt xong ờ, để lúa nó tốt như này để để cái mầm nó tốt như này đất ở phú bình thái nguyên thì khá thì khá là thụt rồi ờ, gặt gặt bằng máy gặt liên hoàn lớn lúa rơi rất là nhiều lượng khá là sụt đất phú bình thái nguyên số đi đấy ừ nhanh quá chú giảm bớt số đi tới tới cuối tới cuối trọng đấy là cái ờ, rạ này chúng ta chỉ cần đi khoảng một hai lần như này là rạ nó đổ hết rồi cái ờ, chỗ góc này thì là cái chỗ máy gắt quay đầu nó hơi sâu 78 công suất là 7 ngựa đấy chúng ta có sẽ có ba số tiến và một số lùi để uh, sử dụng cho các công việc khác nhau số trọng thì chúng ta có thể làm đất ruộng như này đấy, số nhanh thì chúng ta sẽ dùng làm đất màu để số càng cua nhanh thì đất nó sẽ tơi tốt hơn máy thì nó sẽ có bóp chuyển hướng đấy, và con cần lái trái lái phải chúng ta chỉ cần uh, bóp cái côn bên đấy thì máy nó sẽ tự động nó quay về hướng đấy rất là dễ dàng sử dụng đấy, đất ờ, đi hai đi hai lần bác thì ờ, có máy ờ, đất tới đến 8 nhưng mà có tuổi nên nó không quay nổ được giờ chuyển sang máy ờ, tâu vàng 178 để dùng Đấy thì ờ, bà con có nhu cầu mua máy ờ, sới đất ờ, trâu vàng chạy dầu về để chúng ta sử dụng làm mùa Đấy thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ ở 36 Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội hoặc cả qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922 252 666 hoặc là 0866 628 266 Các bà có thể liên hệ đến vào quý bà con ở những khu vực gần chúng tôi có thể là chuyển đến tận nơi xét thử cho bà con à, bà con à, bấm đăng ký kênh để à, xem các video mới nhất về các sản phẩm máy tưới cũng như là các à, máy phục vụ nông nghiệp như là máy cắt cỏ, máy băm cỏ, băm chuối, rau bèo, ờ, cút lúa Đấy, máy ép cá, ờ, tất cả các sản phẩm nông nghiệp Đấy thì bà con bấm đăng ký để hôm nào bà con có nhu cầu mua để chúng ta sử dụng thì bà con có thể liên hệ công ty để chúng ta tham khảo và chúng ta mua Đấy thì hẹn gặp bà con trong các video tiếp theo Ờ, chân thành cảm ơn